bạn ấy đặt vấn đề muốn cưới nhưng mà em á thì em muốn ờ, xây dựng sự nghiệp ổn định trước rồi mới lập gia đình cho nên là bạn ấy không đợi được bạn ấy ờ, chia tay với lại lúc đó tuổi trẻ còn bồng bột á chị bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa dạ ổn định rồi bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân em muốn tìm một ờ, bạn nam độc thân có ngoại hình ưa nhìn canh bách bạn cho lên tính tình thì ôn hòa rộng lượng trung thủy quyết đoán không bê bối gia trưởng và quá ham nhiều sao có yêu cầu về số đo này kia không dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó được rồi một bằng nhau được không một bằng nhau thôi cũng được cũng được à, cũng được là yêu thôi Đây, mình à, tập thể dục lại rồi đúng rồi rồi mời em gái rồi thôi bạn nam giới thiệu về mình đi dạ, à, em xin chào anh quỳnh linh chào chị cát tường à, xinh đẹp bên kia à, em xin tự giới thiệu em tên là nguyễn thành đạt em đến từ à, biên hòa đồng nai à, hiện em đang công tác tại bưu điện việt nam À, công việc à, của em là nhân viên à, chuyển phát nhanh và à, thu thuế à, ủy nhiệm thu của phường. Em bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ năm nay em 32 tuổi anh Quỳnh Linh ơi. 32 tuổi chuyển phát nhanh. Xin mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào, à, em. chào bạn Nam và tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Thị Thùy Trang, em hiện là nhân viên chứng từ lấy kinh hàng xuất cho một công ty làm về dịch vụ logistics Em làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em ờ, sinh ra và lớn lên tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trong một gia đình có ba chị em gái, em là chị cả. À, hôm nay thì em đến với chương trình với niềm mong mỏi à, tha thiết là sẽ được ông Mai và Mối giúp mình tìm được một mỡ mảnh ghép thất lạc của mình bấy lâu nay ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em Dạ điểm mạnh của em là em uh, biết cách ăn mặn, biết quan tâm đến người khác biết nấu ăn may vá chút chút biết ca hát à, em rất là thích uh, trang trí dọn dẹp nhà cửa ừ. có điểm yếu có khuyết điểm gì không dạ khuyết điểm của em là em uh, khá là thẳng tính hơi bọ rụt rè uh, cho nên là em rất là ít những mối quan hệ uh, ngoài công việc à, em khá là cầu toàn kỹ tính cho nên là em rất là lo xa và nhiều khi tạo áp lực không cần thiết cho bản thân ờ. và cuối cùng là em không có nhiều tài lẻ đặc biệt để thu hút người khác rồi bạn trai à, em xin giới thiệu anh linh là ưu điểm của em á thì em là một người thích thể thao uh, năng động thích uh, ca hát xem phim nghe nhạc nói chung là tính tình em hòa đồng vui vẻ vui vẻ hòa đồng điểm yếu là gì có trách trách nhiệm nữa Ờ, à, còn khuyết điểm của em là bạn bè nhận nhận xét em là một người hiền ít ít nói trong giao tiếp thì thường thường em bị chậm một nhịp á chậm một nhịp trời ơi em chuyển phát nhanh mà em chậm một nhịp rồi sao nhanh được công việc nó khác còn anh ngoài giao tiếp ấy thì em còn là chậm hơn người ta à, ờ, nữa, chậm hơn người ta cho nên bây giờ em vẫn bị ế rồi anh thấy hai bạn có chung một cái uh, sở thích tức là ca hát nè thôi bây giờ mình hát bài nào cho nó suy sung lên cho nó vui cái cái nào em nào? Uh, người miền tây thôi em góp vui cho chương trình một cái uh, à, trích đoạn cho ông Lưu Sơn Bá giúp anh Đài nha Ui, mọi quá người dữ. <laughs> thì à, nói chung là sở thích thôi không biết là có hay hay không mọi người bỏ qua trong trước cho em nha rồi vô luôn ta qua câu ở à, ở à, điều chân tiếng em rạc rào tình thương dân đồng đầy tình mình lũ luyến ngồi nhiều lũ luyến đường dài dài thêm như nhiều ý qua câu tình thắm chứa trang bao tình tình ta này tình ta này tình ta truyền miên nghe lòng buồn vui đưa tiếng em à, vui mà <clears throat> được á bây giờ à, em trai nói đi mình à, có mấy mối tình rồi từ trước đến giờ thì em à, trải qua một mối tình chính thức anh một mối tình bao lâu khoảng 3 năm anh em sao chia cách đây 3 năm luôn rồi nhưng mà sao chia tay là do công việc của em lúc đó nó hơi bị bận rộn á em bận cái em bỏ anh ta không quan tâm anh ta đúng không vâng ít thời gian dành cho bạn gái nhưng mà cái này là lỗi do em vâng lỗi bởi vì quen em. phụ nữ là phải chăm sóc quan tâm phụ nữ người ta mới được chứ rút kinh nghiệm nha vâng bạn gái sao dạ em à, thì trải qua hai mối tình rồi ạ quen nhau bao lâu em dạ mối tình uh, cuối cùng thì em quen được uh, khoảng ba gần 3 năm thì được cũng 3 năm luôn dạ gần 3 năm tụi em chia tay à, lúc mới ra trường thì khoảng gần một năm thì bạn đấy đặt vấn đề muốn cưới nhưng mà em thì em muốn uh, xây dựng sự nghiệp ừ, ổn định trước rồi mới lập gia đình cho nên là bạn ấy không đợi được bạn ấy uh, chia tay với lại lúc đó tuổi trẻ còn bồng bột quá chị rồi bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa dạ ổn định rồi bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được Em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân rồi. 6 tháng, lẹ dữ vậy đó hả? Có coi thầy coi tuổi gì không? Ngày xưa em thích đi coi bói lắm, nói chung năm nào không, bây giờ quẻ đâu năm không yên tâm Năm nay có gieo không? Dạ có, thầy mà năm nào thầy sao? bói cũng nói là em lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều lắm Năm nay gieo nói có lấy chồng không? Dạ nói là có tin vui á, nhưng mà không biết là phải tin vui hỷ sự không Có đó, cứ tin vậy đi Hôm nay tới chương trình là em thấy vui rồi đó Rồi, em muốn kiếm người chồng như thế nào em muốn tìm một ờ, bạn nam độc thân có ngoại hình ưa nhìn cao mét bại cho lên tính tình thì ờ, ôn hòa rộng lượng trung thủy quyết đoán không bê bối gia trưởng và quá ham nhậu nhẹt À, anh cho em hỏi là nếu như mà vợ tương lai của mình á thích nuôi chó trong nhà thì anh có cảm thấy khó chịu không anh? Không em ơi, trước nhà anh cũng nuôi mà, không sao đâu. Bạn gái muốn nuôi bao nhiêu con cũng được bây giờ qua bạn trai muốn mẫu tìm một mẫu người bạn gái như thế nào dạ thưa chị cát tường thì à, mẫu người bạn gái của em cũng đơn giản thôi cao chừng chầm mét năm mươi trở lên là được rồi biết cách ăn mặc giống như bạn nữ đó à, vừa nói được luôn rồi bây giờ anh sẽ qua xem à, bên đàn gái sao ha cao khoảng mét mấy được em mét mấy Ủa? dạ mét sáu mươi anh ơi sáu mươi hả dạ. vậy cô kia chắc cao khoảng mét năm mấy sáu mươi được ha à, ok sao cũng có được yêu cầu về số đo này kia không dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó là được rồi một bằng nhau được không một và bằng nhau thôi cũng được cũng được luôn ờ, cũng được quan trọng là yêu thôi Hai mình ờ, tập thể dục là được đúng rồi dạ em chào anh ạ chào em gái đồng tháp dạ nhưng bây giờ em về đồng nai làm dâu được không dạ cái này là tùy duyên hả anh đồng nai gần luôn sát bên luôn nãy giờ nghe nói cũng lanh dữ lắm rồi nha mà chắc là em không trễ nghiệp như anh bên kia đâu em em đúng nghiệp lắm anh là vô nghiệp đúng không dạ anh phải kéo anh vô nghiệp của em được bên đây dễ thương rồi đó dạ nhờ chị hai đứa lanh lợi như nhau chào chị Cát Tường 6 tháng cưới kịp không em? Chuẩn bị kịp không? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi 6 tháng là chuyện bình thường mà chị Nhưng mà mình đã sẵn sàng mình có chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ rước cụ về em, là... Em, em, em đợi lâu lắm rồi chị ơi Rồi bây giờ mình ví dụ như bạn gái về quê của mình thì có tạo công an việc làm gì được cho bạn ấy không? Nói chung là bạn gái làm ở Sài Gòn đúng không chị? Bạn gái làm ở Sài Gòn? Vâng, gần mà chị từ đây lên Sài Gòn không sao Rồi không lẽ mốt lấy nhau về đi về đó ở mỗi ngày bạn gái chạy lên Sài Gòn làm chạy về hả? bạn gái cho mình hỏi bạn gái làm ở quận mấy vậy em làm ở tân bình anh ơi ôi gần mà hồi trước em lên đi hòa chị ơi lấy nhau rồi vẫn mỗi mà ngày tùy đi. tùy thuộc bạn gái thôi công việc của bạn gái thì nói chung là về ờ, dưới ờ, bên hòa làm cũng được mà làm trên tay cũng được tùy bạn gái quyết định thôi à. tại vì công việc của bạn gái mà chị nãy giờ em đang hình dung là bạn gái bên đây là người như thế nào em tưởng tượng thử coi theo nghĩ bạn gái bên đấy ờ, chắc tóc dài ấy. tóc dài trang phục chắc em nghĩ là chắc đẹp đấy em nghĩ mặc giống chị ấy hả mặc giống chị mặc à, đầm mặc giống chị áo đầm rồi thì hỏi mấy thông tin sơ bộ cho bạn gái à, nghiên cứu thôi ha dạ rồi tìm hiểu thời gian được thì tiến tới hôn nhân luôn hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với ờ, đại gia đình của em ạ à. gồm có ờ, cha mẹ bà út thím út à, hai đứa em gái nhỏ và một người bạn của em ạ à. ồ đông quá vậy dạ một tràng pháo tay cho nhà gái à rồi à, chào cô chú ạ à, chào anh à, quyền linh chào chị Cát tường À, chính kính chào tất cả à, khán giả đang à, xem chương trình à, bạn muốn hẹn hò thấy hai đứa theo tôi nhận xét thì thấy nó cũng đạt mình có thể bấm nút mình tìm hiểu thêm có thời gian thì về quê từng người để mà mình tìm hiểu nó nhiều hơn và cho hai bên biết nhau cơ hội nó sẽ tiến nhanh hơn nữa cuối cùng tôi cũng chúc hai đứa ờ, kết thành trăm năm hạnh phúc thì tốt rồi cảm ơn chương trình rồi thôi cảm ơn thằng gái thằng trai đi với ai dạ em đi với hai bạn à, thân của em ngồi dưới này à bạn thân á hả vâng lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh quyền linh chị cát tường cùng uh, quý anh chị cô bác cho trường quay cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ em tên là quân em uh, là bạn trong nhóm của anh đạt theo ờ, em nhận xét ờ, từ lúc ờ, chơi với anh đạt đến bây giờ là anh là một người vui vẻ hòa đồng biết quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt là rất có hiếu với ba mẹ về chị đây thì theo em nhận thấy là chị nhanh nhẹn và khá thông minh và khá xinh đẹp đó cái gợi lý cuối cùng của em là nên bấm nút cũng mong là hai người cũng có thể là cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn rồi em xin hết ạ cảm ơn em bây giờ là thời gian dành cho hai bạn kéo rào lần đầu tiên thì muốn chào anh em dạ em cảm ơn anh và em cũng có món quà em tặng anh đây là hộp mứt do chính tay em làm à, em uh, hy vọng là mình cũng sẽ có một cái kết đẹp ngọt ngào như hộp mứt này đó, cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên gặp mặt đó là sao nãy giờ nghe em chia sẻ thì em thấy là có điểm nào giống với người yêu lý tưởng của anh không ạ cũng giống giống ấy nhưng mà anh nghĩ là uh, chắc em hơi khó tính nhỉ? dạ đúng rồi <laughs> em kỳ tính lắm em thấy anh sao em thấy anh thì uh, có bị chậm một nhịp không cũng có chậm chậm chậm mà chắc này em dạ anh cho em hỏi là khi mà hai người quen nhau á mâu thuẫn xảy ra thì anh có sẵn lòng là người làm lành trước với bạn gái mình không anh điều đó chắc chắn rồi tại vì tính anh cũng hiền lắm chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha dạ hồi nãy mình đem cái đàn lên bây giờ mình có thể hát một bài hát tặng bạn gái không anh à, tặng em một bài hát nha dạ à, anh xin tặng hết bác bà cho em bài hát anh mơ nhá sáng nay anh được gặp em lòng anh hạnh phúc thật nhiều được nghe em nói nhẹ nhàng biết mấy và giây phút này mong sao ngừng trôi ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh có cầm tay anh ôm em thật lâu chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui ở nơi xa đó có nắng du tình em còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy chợt nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ rồi ok, bây giờ à, chúng ta sẽ có một cái câu nào đó để à, cảm nhận rồi sau đó mình bấm nút thôi hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi các bạn mình hãy trực tiếp nói cho nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay không ờ, nói chung thì uh, đến đây thì cũng đã là một cái duyên rồi thì uh, chúng mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu để xem có tiến tiến xa được hay không còn vâng, à, thì ờ, trái tim em cũng băng giá rồi rồi em hy vọng là anh có thể làm cho trái tim em ấm trở lại Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm các bạn nhé. Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi giây phút này. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Một, hai. 3 Hết thời gian Xin mời em Hồi nãy giờ mình chê anh ấy là chậm một nhịp Sao tới lúc bấm nút thì em lại chậm một nhịp chắc chắc tại bị lây á chị ơi bị lây à mới đó lây rồi đó hả dạ xin phép hôn nữa kìa bác ơi cho cháu ờ, hôn em một cái nhé à, đó à, đây là những chiếc vé xem phim cùng đạp xin để bóc 212 lượt chiến thắng gửi tặng các bạn